Bởi vì sẽ thật là thật bất công với em Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đã rất yêu em Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đã rất yêu em Anh muốn anh yêu em rồi anh chán anh chia tay Tình yêu với anh mong manh vậy sao Bởi vì chẳng còn gì thì với anh cũng buồn Khi anh không yêu trọn vẹn với kia anh đã chọn lựa rồi Em dạ, em đúng như vậy? Bình thường nhát em MC làm nghệ thuật mà thường nói nhát gái em thấy hơi lạ ừ, Cái tính nó vậy từ nhỏ giờ Rồi mời em Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha Em xin tự giới thiệu em tên là Trần Ngọc Hoàng Năm nay em 26 tuổi Hiện tại sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước và công việc hiện tại đang làm MC và ca sĩ của trung tâm văn hóa oh. Thị Bình Phước ạ. Quá dữ luôn. Hèn chi. MC bởi vậy nói giọng rồi hay quá lên xuống rất là truyền cảm. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Tố Nguyên. À, hiện năm nay em 22 tuổi và hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê nội em là ở Bình Dương, quê ngoại là ở Bến Tre nhưng mà em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ. Và dạ, hiện tại em là phó bí thư đoàn phường và ngoài ra thì em còn một công việc đó là diễn viên múa có vẻ là hợp rồi cặp đôi này chắc phải có một chương trình văn nghệ gì phục vụ quý vị đúng không đúng rồi rồi hai bạn thế hai cái ghế này luôn Ủa, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình trước đi mời bạn nữ trước nè à, dạ điểm mạnh của em thì là hát và múa ngoài ra thì em còn cái vì tài là nấu ăn còn điểm yếu thì em rất là hậu đậu em rất là hay quên và hầu như nhiều khi đang làm một cái việc này đang gian dở thì nhảy qua chuyện khác làm và quên mất là trước đó mình đã làm cái việc gì luôn không à. nhớ được mời bạn trai ưu điểm khuyết điểm của em ưu điểm của em là à, là một người hài hước hòa đồng với những người mà em à, cảm thấy yêu quý thì em luôn tạo tiếng cười còn người mà, mà em không yêu quý, quý. tạo nỗi buồn cho người ta hả <laughs> dạ những người em không yêu quý thì em làm gì với người ta dạ tại vì không không nói chuyện luôn trời ơi kỳ vậy ờ. người không yêu quý cái gì mình phải hòa đồng với tất cả mọi người chứ dạ vẫn vâng, hòa đồng nhưng mà ừ, nhát ạ thế mạnh nữa là trai nghiêm túc của thế kỷ 21 không bia không rượu không thuốc lá không bờ bạc không gái gú luôn vậy coi là giới tính coi sao hả thẳng không dạ dạ men. cái gì đâu mà không, không bia rượu cờ men bạc. em men lắm em thích gái hay thích trai dạ dạ thích gái ạ Nghi... trước tôi qua tôi kiểm tra tôi nhìn cái tôi biết này gì em còn có một cái điểm ờ, điểm mạnh mà em cảm thấy em tâm đắc nhất với cái bản thân của mình ừ. luôn ạ bởi vì em quen ai là người đó có chồng à mấy cô rồi nói luôn cái em tình trường đi nhiều quá không nhớ hả Trời quen nhiều quá không nhớ luôn hả vậy mình có mối tình nào động lại không em nhà có một mối tình nhà quen nhau được 6 tháng gặp nhau được 6 lần giận dỗi nhau 6 lần rồi lần thứ bảy chia tay sao gặp nhau ít vậy cơ? dạ tại vì ờ, mấy ngày tết gặp nhau rồi đi coi bắn pháo bông rồi đi núi rồi sau đó À, hết tết thì cô ấy lên sài gòn con em em, em ở bình phước á xa mặt cách lòng rồi dần dạ. qua lại rồi bây giờ bây giờ cô này cũng ở uh, thành phố rồi em ở dưới đó rồi em định sao cái thời đó thì em đang làm công ty nên à. là không có thời gian còn bây giờ em nghỉ về em làm cộng tác viên của trung tâm văn hóa nên là cái thời gian em đi rất là nhiều à dạ em cũng phải em cũng ở trên sài gòn nữa à. học guitar dạ. một tháng bây giờ em lên thành phố thăm bạn gái được khoảng mấy lần đi hát vào buổi tối nên là buổi sáng thì em đi thoải mái bạn gái không mấy mối tình rồi em quen cũng khá nhiều nhưng mà có hai mối tình gọi là khắc cốt ghi tâm nhất từ trước tới giờ và em cũng có duyên giống ờ, bạn trai bên kia lắm hầu như là những người mà quen em xong là đều đi lấy vợ hết em gái mẫu người lý tưởng của em như thế nào đối với em con trai thì có thể không cần bề ngoài nhưng mà em cực kỳ thích người có duyên nha có duyên thì em nghĩ cái đó là ông trời cho rồi ừ vậy em có điều gì em không thích ở người bạn trai tại vì tính em thì thiên về nghệ thuật nên em cũng thích gọi là sự tự do đừng có quá gò bó hoặc là kiểu như tính gia trưởng á cái đó không có đâu em vậy là mấy người có tính nghệ thuật á không có gia trưởng đâu để tôi qua tôi coi mặt ừ. anh chàng bên kia qua coi đi. trời ơi đi làm quá không ăn hay sao mà ốm vậy cưng dạ ngày xưa cũng ờ, đẹp trai lắm sống muối các kiểu nhưng mà ngày xưa ấy đã qua còn đâu bây giờ em chuyển qua cái khác nên là cái khác là cái gì dạ em học guitar học guitar mà móc cái gì mà móc nhom vậy thì ngày xưa em có tập gym nhưng mà bỏ gym một thời gian để học guitar cho nó hậu quả của tập gym đó nhưng mà tại vì ốm quá không có sức khỏe làm sao lấy vợ khỏe không dạ khỏe em cõng được người 20 kg lận Trời ơi, sao tôi lo lắng quá vậy? Nói chung á là chị Cát Tường muốn em mập mạp lên chút xíu Thôi vậy chứ khỏe lắm ha ha à, Mập một chút, lấy ừ. vợ rồi còn lo cho vợ cho mập con chứ Đừng có mập quá nhanh được rồi Nhưng mà ban đêm mình đi hát là ban ngày thì làm gì? Ban ngày thì ngủ ờ, nghỉ. nghỉ ngơi với ờ, học ôn lại guitar Sao ngủ nghỉ mà vẫn ốm vậy trời? Lời khuyên của chị là cố gắng ăn mập cho đẹp trai lên chút xíu, mặt rất đẹp Chỉ hơi thiếu kilo chút xíu thôi Chà, bù qua sức lại Đến quan coi đàn gái thế nào mà chê tao ốm hoài vậy Trời ơi, bên đây còn ốm hơn nữa Dễ thương Có ờ, đồng tiền giống như chị Cát Tường luôn ha Xinh dễ sợ luôn á Cảm ơn anh Con gái mà làm nghệ thuật á Thì sau này không có lo cho Được cho chồng, cho con nè Đi suốt vậy đó Có ai nói vậy không? Thì hiện tại em vẫn có công việc chính ở đây Em là phó bí thư đoàn phường À, ừ, vậy là cũng ổn định rồi Anh ở ờ, Bình Phước em có băn khoăn gì không? Thêm thì yêu xa nó không có ờ, băn khoăn mà quan trọng là cái người đó phải chung thủy phải thương mình ừ, quan trọng nhất là đó em ghét nhất cái tật xấu đàn ông là gì lăng nhăng bất kỳ lỗi gì em cũng có thể tha thứ được nhưng mà duy nhất là lăng nhăng phản bội là không bao giờ đúng rồi rồi mất cái niềm tin em ha ừ. cái đó không có đâu em bởi vì cái nghề này mà lăng nhăng thì anh đã không lên đây không mà nãy giờ em nghe ờ, anh không có gái gú không có rượu bia em cũng hơi nghi ngờ về giới tính một xíu thôi <laughs> anh thẳng lắm em yên tâm rồi, bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến người thân coi sao nha Em đi với ai nè, em gái? À, dạ em đi với em của em Dạ em xin chào chị Cát Tường và chú Dạ, em là em họ của chị nguyên em 16 tuổi Chị em rất là dễ thương nhưng mà có điều là hơi hậu động một xíu Em với chị nguyên hay đi đâu á, là lúc nào em cũng là người giữ chìa khóa Tất cả đồ của chị nguyên đều là em giữ Tại vì có nhiều lúc chị nguyên hay quên đồ hay quên điện thoại Em với chị nguyên như chị em ruột vậy bé đó là giữ cả thế giới của em à con thấy cái anh này được hay không nè anh này rất dễ thương cảm ơn em chị quyên thì cực kỳ không thích thuốc hút thuốc nhưng mà anh này lại không hút thuốc thì con cảm thấy rất là được rất là hợp với chị quyên nhưng mà một điều là mập thêm xíu nữa thôi cái đó anh cô là sẽ là sẽ hợp với chị em rất là nhiều nuôi được ha dạ. dễ lắm ăn nhiều chăm tốt nè, lên rồi cảm ơn con anh trai đi với ai chị gái cũng là thầy của em bên ờ, ca nhạc á rồi yeah. Dạ. đầu tiên thì em xin được phép kính chào tất cả quý vị đã có mặt tại trường quay à, nếu như theo quan sát của à, em thì bạn nữ bên này nói chung là rất là dễ thương nữ tính hơn em Hoàng thì à, nó chơi với em thì nó biết <laughs> là tánh em thì rất là manly Và nhiều khi em cũng thấy nó hơi nữ tính chút xíu Nhưng mà không sao Nhiều khi hai bạn mà quen nhau thì có thể bù đắp cho nhau à, về cái chuyện ký lô thì à, hai bạn tự quyết định với nhau dạ còn riêng về cái tính tình của hoàng á theo như mà em đã tiếp xúc với hoàng thì à, em thì cũng làm bên nghệ thuật hoàng là một người à, rất là cá tính và dễ thương à, thích ăn me nếu như tính theo phong thủy thì hai bạn cũng rất là hợp tuổi nhau á giờ chỉ là giúp cho bạn hoàng mập lên tí xíu thôi là ok Ứng dụng NetLab sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình hẹn ăn trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLab, kết nối yêu thương. Rồi bây giờ kéo màn lên, hai bạn có 2 phút để trò chuyện với nhau. Đó, không gian này luôn có bạn đó. Chào anh. Tặng em me. <laughs> dạ, em tặng anh. Dạ. Me này là đích thân anh trèo như khỉ anh hái hai tiếng đồng hồ xong về anh nấu 4 tiếng đồng hồ 12 giờ tối anh nấu á tặng em em bị bệnh đau bao tử nhưng mà chắc cũng vì anh em sẽ cố gắng ăn hết hộp me này me này me ngọt đó em dạ cảm ơn anh rồi bây giờ mình sẽ kết hợp cái tài nghệ của hai bạn đứng lên biểu diễn đàng hoàng mình chuyên nghiệp mà làm mc vô xin chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn thân mến thì ờ, trong ngày hôm nay ngọc hoàng xin được gửi tới toàn thể tất cả quý vị một ca khúc rất là ý nghĩa được mang tên anh không muốn bất công với em Tôi không muốn đâu em ơi Vì tình đã hết anh sao đây Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao Bởi vì sẽ thật là Thật bất công với em Khi anh không yêu nhưng lại nói Anh đã rất yêu em Khi anh không yêu nhưng lại nói Anh đã rất yêu em Anh muốn anh yêu em rồi Anh chán anh chia tay Tình yêu với anh mong manh vậy sao Bởi vì chẳng còn gì Thì với không yêu trọn vẹn với anh kia anh đã trọn lựa rồi Thế thương quá Được. xem thấy anh rung dữ vậy bình thường nhát gái lắm mc làm nghệ thuật mà thường nói nhát gái em thấy hơi lạ ừ, cái tính nó vậy từ nhỏ đến giờ khi mà nói chuyện với bạn gái mà những cái người mà nó kiểu kiểu như là gặp rồi thì nói chuyện thì nó nó lại hướng bừa bừa á còn những cái người mà chưa gặp hoặc là lần đầu tiên gặp mặt thì cảm thấy run không biết nói gì hết cái lúc mà che màn anh nói chuyện là tự tin mà sao kéo màn lên anh ngại ngùng quá vậy cái nghi vấn người ta cứ bảo là giống con gái đó à về em mong là anh sẽ có thể men lên một xíu cộng lên anh ừ đúng rồi đúng rồi chính xác khi nào có cơ hội anh cho em xem mấy cái tấm hình ngày xưa anh tập gym á à, may lắm khi đó may à, lắm. một một thời huy hoàng của anh dạ đúng, đúng rồi huy hoàng ấy. bây giờ đỡ nhiều rồi phải không dạ, anh đúng rồi ngày xưa đẹp trai lắm bây giờ bớt rồi <laughs> dạ. không nét mặt này vẫn là nét mặt ờ, đẹp trai đấy dạ, cảm ơn chị Cát Tường thôi dạ. sao giờ hẹn hò sao đó từ Bình Phước tới Thành phố Hồ Chí Minh đó à, ví dụ như là em đang ở đâu bảo alo anh à tới em nha là hai tiếng nha rồi ờ, em chạy tới chắc không à, chắc chắc nếu mà kẹt xe ra thì cũng tầm 3 tiếng nữa là 5 tiếng là tới nơi rồi nhanh lắm <laughs> thường em cũng giống anh tối và thứ bảy chủ nhật thì em cũng thường đi diễn em không có thời gian cố định anh có thấy đó là một trở ngại không không bởi vì cùng nghề với nhau thì mình cảm thấy tương đồng là mình có thể ấy được em cũng là một người theo nghệ thuật thì anh cũng cảm thấy rất là vui vì vậy chúng ta hãy ờ, cứ bấm đi rồi khi đó mọi chuyện thì để tính sau bên này thì em lo cả thế giới nhưng mà khi mà quay xong thì anh anh sẽ lo cả thế giới cho em lo bằng cách nào cái bà nào bà giữ quá bà tới bà bắt nạt thì em kêu là chị ơi đừng bắt nạt ừ, cô ấy bắt nạt em đi <laughs> anh ấy rất là có duyên em thấy anh căng thẳng quá anh nhìn thẳng mặt em nè chết chưa thẳng đi sợ gì nhìn thẳng vô hít đất em... nổi không hít cho cổ coi 10 cái coi dạ ngày xưa hít được 40 cái cho coi khỏe không chứ cổ đang lo lắng lắm cô nghi ừ. lắm người vâng. Nhắm được được thôi nha Cố lên anh 15 16 17 18 19 20 Thôi, được rồi, được rồi, được rồi. <laughs> trời ơi, mặt đỏ hết trơn vậy trời Được Rồi Thế thương cậu này quá giờ làm sao mai mốt mà xa vậy rồi đi nữa rồi Ăn uống như vậy rồi không có ăn uống không có ăn cơm nhà rồi đó rồi bởi vậy mới ốm nè Từ từ ta biết rồi Không đang Sẽ thương chứ không có chê ừ. Đang thương á là phải có người nuôi có có cơm ăn gia đình á ốm mà hai chục cái Nhưng mà anh là hai thôi Chắc cũng được ba Em đang suy nghĩ điều gì em có thể tiến tới cô gái Nào nói những gì tận đáy lòng của mình từ trái tim của mình nha Tiến tới Cô đang ngắm nhìn em á, đang theo dõi từng chút của em đó chuyện của em đó người lạ ơi mua giùm tôi một tia liệu thuốc gì đó chứ lại sao quen em mà nãy giờ mình nói nhiều rồi em đâu lạ nữa đâu ok uhm, chúng ta gặp nhau hôm nay là có duyên anh nhìn mắt em nè dạ, anh nhìn đi đâu dạ vậy dạ rồi <laughs> dạ rồi dạ rồi luôn nữa chúng ta cùng nhau bấm cái nút đó để ờ, cho nó có duyên hơn nữa dạ. anh có thể thuyết phục em hơn một xíu nữa được không nãy em chủ động nắm tay rồi giờ anh chủ động nắm tay em được không mình dám không? Bình tĩnh không run nha Ok ok Nắm tay phải bắt tay đâu trời Làm gì đi, đi giao lưu văn nghệ vậy đó Rồi thôi được rồi về đây đi Nãy giờ chúng ta cảm nhận về nhau Chúng ta có thể nói chuyện vui Nhưng đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc bằng hai nút bấm Một Bấm nút là hẹn hò, yêu thương Đi đến cuối con đường Hai ba hết, hết thời, gian. thời gian rồi đừng có rung nữa rung quá nắm Nói tay nhau đi mc gì dữ mà gặp cái tay rung nắm tay vô nắm nắm liền bây giờ tự chủ động giờ đi. là bạn gái Xong. bạn trai rồi đó phải nhìn thẳng mặt chứ đây là những cái vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 đi chiến thắng đi xem phim nếu cần hỗ trợ gì gọi anh anh, anh hỗ trợ cho nha hỗ trợ không bạn gái bạn gái lên linh ơi hung cái này hỗ trợ không được cúi xuống hơi lùn đâu em thấp hơn anh mà ai con cháu tôi mới hung trên trán nắm tay vô nắm tay gì đâu mà thấy chưa trời ơi anh khoái em gái cái này nè đưa cái má nè đây là bộ mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc với thương hiệu Skin Az gửi tặng hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax chia quà ra cái gì đó trời ơi thì cầm vô đi rồi nắm tay nhau thiệt chặt về hướng dẫn đó nha <laughs> dạ